chia sở hữu cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này các bác sẽ hiểu hơn về nó nếu như các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây hoặc là các bác liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình bên em sẽ tư vấn cho các bác sau đây thì em xin phép để giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua và cái nón quét báo dung bầu cua không tang này đây đây là cái hộp bầu cua mà em đã làm cho khách vào mặt cua vào cả ba mặt cua các bác nhá một lát nữa khi mà cứ cua lên máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn nếu như không có cua máy nó sẽ không báo và thau và đĩa hoàn toàn là thau đĩa chợ đây đây là cái nón quét báo dung bầu cua không tang mà em đã làm cái máy quét vào bên trong nón này rồi các nhìn này nón rất đẹp các có thể đội nón đi chơi chứ không phải là riêng cứ đi đánh đánh đánh bầu cua mình mới đội được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 mày dung này các bác này dung thì em chắc chắn ở trong này là có cua các nhá đây có cua luôn chuẩn chưa ạ máy lại tiếp tục dung này mình lại có cua tiếp các bác nhá đây cua tiếp máy không dung không dung là ở trong này chắc chắn là sẽ không có cua ở cái chén này thì các bác có thể đánh mặt nào mà các bác ưng hoặc mình có thể bỏ qua không đánh đây không có cua máy lại không dùng tiếp này không dùng tiếp mình lại không có cua đây không có cua đúng không ạ mày rung này các bác này rung như này mình lại tiếp tục đánh cua tiếp đây có cua luôn đúng không ạ máy lại rung tiếp này các bác này rung tiếp mình lại đánh cua tiếp ôi rồi hẳn hai cua luôn cái này thì thắng lớn rồi đúng không ạ vừa rồi thì à, em đã test thử cho các bác một vài tiếng